mẹ ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không tuổi mười ba con phải xa gia đình coi cũng thân một mình nơi xứ lạ người xa đêm nay nghe tiếng con sao nức nở tuổi thân con thờ nó đói biết nhờ ai đời nói trôi đâu biết đến ngày mai nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ là away. năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi tóc mày đã hai màu vì dài nắng dòng xuống rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương nước mắt con tuôn trào ôi nhớ sao nức nở nỗi thân con thở nó đói biết nhớ vội vươn mái ấm của tình để được nghe con hát mẹ ru con bên mới chân lưng lùng nhưng không được tình qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi mơ rơi hiệp nhớ buồn nước mắt con tuôn chào ôi nhớ mẹ làm sao